địt mã còn cái nịt đi luôn rồi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây hello motherfucker mày đi găng thằng em tao đi găng thằng em tao à đâu rồi ta thằng nào á mấy ông thằng nào mới cắm mắt á mấy ông thằng thanh con này sao ờ bây giờ làm sao cái gì về <laughs> đây thằng em thằng em cũng biết chơi đấy ai à ai à nè rồng lên nè hello ai da rồi anh cảm ơn đức nha đức ơi gái ok a à, hiếu hay quá trời Ôi, ông mày ông đừng đừng có mà đừng có ai chứ đức là đéo có tin được được à à điêu ây da rồi, số phận mày là chết rồi đấy <laughs> Chết cho rồi Chết cho rồi Ơ Ơ Ơ Trời ơi Làm mất cái quả flash phí quá Em muốn dắt anh đi Paris á Vì tình yêu của mình hợp pháp à. Cái gì đây à Thịnh ơi Ở đây mình mở map nè Em nghe là Thịnh nói chưa Hả Em muốn dắt anh đi Paris Vì tình yêu của mình hợp pháp cái lù quá, thằng thịt này nó dơ rồi. Oh yeah. thịt này nó dơ Tiếc thế, em muốn dắt A Paris vì tình yêu của mình hợp pháp <laughs> Tiếc cặt <laughs> Tiếc oh, bớt vừa vừa à! Phải bớt vừa vừa nha thật chỉ thích ở nhà đập đá hút cần thôi anh em ơi Không Thằng Đức đúng không Thằng này đâu ra mà nó đây đây thế đấy ờ tụi mày chạy đi bùm má chết rồi anh em ơi con vega nó bắt đầu thấy kinh kinh kinh kinh kinh rồi đấy thôi tập trung anh em ơi Ủa mấy ông không nói mình không đĩ luôn á chứ Nó AFK mình cũng đĩ luôn á Địt mẹ Bruh. Đi luôn rồi À, con Vega này chó rách này nó giết mình rồi năm mạng là chết nó năm mạng luôn rồi lúc nào sắp win là là lại lại à, thua nhỉ chung tập trung tập trung tập trung dưới là con Vega là win dưới là con Vega là win À chết mèo ông ơi Hay hay hay hay ờ, Con Mega này ghê quá à Ghê hả? À? mà anh chết 6 mạng là nó giết ăn 6 mạng luôn á dơ thì cần lắm gọi là một một quả stun đến từ lất ờ à. phải stun đúng nó là là, là dễ dễ dễ dễ dễ chơi hơn con người đây con người đây cái kìa cái kìa cái kìa cái kìa đây đây đây đây đây đây đây qua được kiểu được chưa win được ây da vì con vega nó làm phát là đi à một phát một là đi à bất kể thằng nào bất kể thằng nào là đi một phát là đi à. té té té té té té té vội té vội té vội té vội té vội thằng này thằng này nó lừa ghê quá anh em ơi tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại con con con con vega nó ở dưới rồi vega ở dưới rồi ây da không chết chưa baron baron baron baron baron baron baron baron baron go go go go go go go go go go go go go bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ nem mày bỏ nem mày bỏ nem mày bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ trời ơi tí là đi rồi mày nhường phá phá phá phá ban sĩ con này là giết Ê, mẹ <laughs> à nó trúng một nó trúng một quả vê đúp mà gần chết rồi đừng để chết nha đừng để chết nha một băm một đi mâm chia ra đi mà đẩy tắt tắt cái thằng Vega ra tắt cái thằng Vega ra cả chết từ nhá từ từ từ từ từ từ ba rồi ba ba rồi ba thằng ba thằng giữa map rồi thằng này chơi được thằng này chơi được rồi nó xuống mình đến sao nè đừng có chơi như thế đây rồi đây rồi đây rồi nó nó nó nó nó ở dưới rồi nó ở dưới rồi dưới ở dưới em không đừng có chơi như thế Uhm, biết chơi đây Địt mẹ mày biết chơi à? Mày biết chơi với tao à? Cú chết mẹ rồi <laughs> ây da ây da <laughs> đi chơi ai đi chơi nhưng mà em biết chơi hơn em biết chơi hơn